trên đôi cánh tay hòa đời em trong phút giây từ ngày thơ ấy còn mơ đến khi em thở lòng người ai đâu có hay một ngày khi vô cánh bay từ người yêu thành người dưng đến khi ta tự xưng thương em bờ vai nhói nhói đôi mắt khó mây điên thương sao mùi xa lý hương vương vâng mãi bên thềm đời phiêu du vẫn có đôi sao chẳng xuống phù thề em ơi đừng xa cánh tôi chẳng cô nếu em về bình yên trên mái nhà đừng lời yêu sông em còn bên anh có phải không trời bằng anh sang năm tháng tư về sang ai về chung lối người mang tia nắng nhưng cứ sao một mai một cành hoa rơi con đường về nhà của em ơi dòng người vội vàng rời tình ơi tình ơi tình ơi em ở đâu rồi nắng mình bờ vai xưa đưa đầu mình hồi dòng phố chưa cánh lòng chẳng đường dừng đi đừng đi đừng đi vì câu trời ban ánh sáng năm tháng tư bền sáng ai rèn nắng nhìn dòng nước con sông phút bồi hồi một lần này hỡi em ơi ở lại đi hàng chung cơn đau ngoài kia chỉ là bao tố trời bằng ánh sáng there